Hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã đến với video giới thiệu sản phẩm của Kem Vision Ngày hôm nay mình xin phép được giới thiệu với các bạn một sản phẩm đặc biệt Đó là bộ camera dành cho xe tải, xe khách chuyên dụng Trong bộ giải pháp này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những sản phẩm à, Các bạn có thể thấy đầu ghi, camera, màn hình vân vân Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong bộ sản phẩm này nó sẽ gồm có những gì Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có ghi chuyên dụng dành cho giải pháp camera giám sát cho xe tải xe khách à, cái đầu ghi này à, dùng để lắp trực tiếp lên trên xe luôn và nó sẽ có rất là nhiều những cái cổng kết nối cũng như là rất là nhiều những cái tính năng bên trong và chúng ta sẽ tìm hiểu những cái tính năng đó ở trong một cái video chi tiết ở đây mình sẽ giới thiệu sơ lược về tổng quan của cái đầu ghi này cho mọi người cùng à, cùng thấy à, đầu tiên ở mặt trước thì chúng ta sẽ có những cổng USB cổng mạng và một cái lỗ khóa để chúng ta mở có thể lấy được cái ổ cứng ra à. rồi đây là một cái khe ổ cứng ở dưới đây cũng sẽ trang bị chúng ta một cái khe cắm sim và một cái khe cắm thẻ nhớ rồi ở hàng dưới này chúng ta sẽ có những cái đèn báo tín hiệu ở mặt sau chúng ta sẽ có những cái cổng anten à, những cái anten thì được tích hợp sẵn và đi kèm trong hộp phụ kiện chúng ta sẽ có GPS wifi và 4G rồi tiếp theo là cổng VGA để chúng ta kết nối với màn hình à. rồi cổng kết nối camera analog DSM à, đây là camera analog DSM rồi cổng kết nối camera ARAS à. và một cái cổng à, để chúng ta kết nối với màn hình phụ ở phía dưới chúng ta sẽ có những cái cổng à, báo động rồi 485 à, bên đây là cổng để chúng ta chúng ta kết nối với à, tai nghe và micro rồi một số công mở rộng khác đây là cổng HDMI thì chúng ta xuất hình ảnh HDMI ha và ở đây chúng ta sẽ có bốn cổng BOE để chúng ta cấp nguồn trực tiếp cho camera video và đây là nguồn vào để cấp nguồn cho cái đầu ghi này ừ. rồi bây giờ mình sẽ cái phuộc giống như những cái phuộc để giảm chấn và những cái phuộc này giúp đảm bảo cho cái ổ cứng được hoạt động ổn định trong điều kiện giảm sóc khi chúng ta lưu thông trên đường ở đây là khe cắm sim bốn g và đây là khe thứ nhất rồi đó là về cái đầu kia rồi sản phẩm tiếp theo đó là camera IP chuyên dụng dành cho à, chúng ta lắp lên xe tải xe khách thì chiếc camera IP này được thiết kế rất là đặc biệt để chúng ta có thể lắp ốp rộng nó có IP67 nó có uh, chống va đập IK10 nó có chống sóc uh, IP6K 9K rất là nhiều những tính năng bên trong và chúng ta sẽ tìm hiểu trong một video chi, chi tiết hơn về nó rồi chúng ta tiếp theo sẽ có một chiếc camera để xem để giám sát tài xế có đang mất tập trung hay không à, hoặc là có đang buồn ngủ có đang ngáp hay không hoặc là có rời ghế lái hay không à, rất là nhiều những cái tính năng tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc camera ADAS đây là chiếc camera mà chúng ta có thể dán lên trên kính lái ở phía trước và nó sẽ quan sát toàn bộ cái khung cảnh ở phía trước của chúng ta sẽ được trang bị những cái nút nhấn vật lý ở dưới này đây là những nút nhấn vật lý và nó được trang bị cảm ứng luôn à, tích hợp sẵn cảm ứng và phía sau chúng ta sẽ có một cái loa cái loa này vừa để cảnh báo và vừa để nghe âm thanh từ những chiếc camera có tích hợp sẵn mic rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc màn hình phụ rất là nhỏ gọn dễ thương ở đây GPS đây GPS cũng đi kèm trong mặt của đầu tiên và cuối cùng là một chiếc anten 3G 4G anten sóng 3G 4G rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ cần một chiếc sợi dây nguồn như thế này à, sợi dây nguồn này sẽ cấp nguồn cho cái đầu ghi đầu ghi là thiết bị quan trọng nhất ở trong cái hệ thống camera dành cho xe tải và xe cày khi các bạn thi công thì sẽ cần thêm dây mẹ để chúng ta kết nối camera về đường pin và đó là tất cả những sản phẩm ở trong hệ thống camera à, dành cho xe tải xe cắt bên cạnh à, những sản phẩm IP những chiếc camera IP thì camera cũng có những giải pháp camera IP thông thường và camera analog dành cho xe tải và xe khách mọi chi tiết thì xin các bạn liên hệ phận kinh doanh để được tư vấn và hỗ trợ thông tin chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong video tiếp theo xin chào Ok, hello xin chào tất cả các bạn Và hôm nay Team Camera Vision đang thử nghiệm một cái bộ camera mới dành cho xe ô tô à, Một cái hệ thống camera đầy đủ với à, đầu ghi nè, màn hình nè, các cái camera camera hành trình và những cái camera IP à, ờ, hiện tại thì à, tất cả những thiết bị này đang gắn à, đang gắn demo thử nghiệm cho nên là chưa có gắn cố định ha và mới lắp thử nghiệm thôi rồi để giới thiệu sơ lược về các thiết bị trong cái hệ thống camera này cho mọi người cùng biết ở đây chúng ta sẽ có một cái đầu ghi à, ở đây là cái đầu ghi IP à, hỗ trợ hai kênh analog à, còn camera này và camera này analog và những camera IP ở đây thì à, đang F8 à, rồi chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị màn hình này là màn hình cảm ứng luôn mọi người ha màn cảm ứng luôn ừ. đây là cái camera à, quay phía trước này camera này à, hiển thị tất cả những đầy đủ các thông tin luôn à, về thứ nhất là về tốc độ này tốc độ xe này tốc độ xe rồi à, các cái à, location tức là cái à, vị trí GPS cái đầu ghi này thì nó sẽ tích hợp sẵn cho chúng ta là các cái module à, 3G 4G luôn rồi module GPS nè rồi module wifi khe sim à. rồi cái màn hình cảm ứng thì chúng ta có thể thao tác đầy đủ những cái tính năng ở trên màn hình luôn à, chúng ta có thể à, vào trong cái menu của nó để xem à cái tính năng AI này à, camera thiết lập camera hệ thống nói chung là rất là nhiều thứ trong đây rồi giới thiệu sơ lược về trong cái màn hình à, cái màn hình chính trước thì đây màn hình live view à, chúng ta có thể thao tác giống như trên một cái đầu ghi bình thường luôn view một view bốn view sáu gì đó view đầy đủ rồi ở dưới nó sẽ có một số cái nút nhấn vật lý này màn hình này thì nó à, có kích thước 7 inch cảm ứng à, có một cái loại màn hình nữa là màn hình à, không có cảm ứng nó chỉ siêu muốn nhấn để điều hướng thôi à, thì giá nó sẽ mềm hơn rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái camera camera này là camera ADAS tức là camera nhìn phía trước camera này nó sẽ hỗ trợ chúng ta cảnh báo uh, va chạm cảnh báo lệch làn đường à, với cái màn hình của bên đây à, mình có thể thấy màn hình cũ này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta cảnh báo va chạm và cảnh báo lệch làn đường đây là cái camera giám sát tài xế đó đây camera số 2 này đó, mọi người có thể thấy hình ảnh thì lúc nào cũng sẽ là hồng ngoại liên tục cho nên là mọi người sẽ không cần à, quan tâm đến cái điều kiện ánh sáng của à, môi trường ha đó, hình ảnh lúc nào cũng sẽ có à, hiển thị hình ảnh của tài xế trên cái màn hình này đó. thì cái camera này nó hỗ trợ chúng ta là giám sát các cái tình trạng của tài xế ví dụ như là có buồn ngủ không hay là có mất tập trung hoặc là có rời khỏi ghế lái vân vân nhiều như tính nè rồi ngoài ra thì cái đầu kia này nó sẽ hỗ trợ chúng ta là kết nối 3G 4G wifi hiện tại thì đang à, mọi người có thể thấy trên màn hình hiển thị này đây là đang kết nối wifi này à, chưa có gắn sim 4G à, rồi GPS đang hoạt động nè PHP có thể hoạt động được đây mọi người à, xem có thể xem từ xa luôn à, xem từ xa trên các thiết bị di động điện thoại máy tính luôn rồi một số cái camera IP thì chúng ta có thể thiết lập cái tính năng là phát hiện khuôn mặt à, phát hiện và nhận diện khuôn mặt luôn à, thì à, dành cho những xe khách à, dành cho xe khách à, với khách hàng à, lên xe thì có thể nhận diện được và tìm lại được luôn à, bây giờ chúng ta sẽ vô à, insert và tìm lại thử à, à quên cái con này có số 1 không thấy được tất cả những khuôn mặt của khách hàng lên xe hành khách đi lên xe rồi chúng ta tìm kiếm lại tất cả những cái sự kiện luôn rồi tìm kiếm lại được biển số nếu mà chúng ta có lắp một cái camera ở phía trước đó, để nhìn ra phía trước thì tất cả những biển số phía trước nó sẽ chụp lại cho chúng ta đây là chúng ta có thể tìm kiếm lại biển số ở đây luôn rồi tìm kiếm lại khuôn mặt này à, thiết lập cái khuôn mặt rồi chúng ta có thể thêm cơ sở dữ liệu vào luôn cơ sở dữ liệu này thì chúng ta có thể à, làm một cái list à, backlist playlist dành cho những xe khách đó nó sẽ rất là hỗ trợ rất là hữu ích cho những xe khách à. rồi những nút nhấn vật lý ở đây thì nó sẽ à, có là menu này, nút bắp nè chụp hình nè điều chỉnh độ sáng này tăng giảm âm lượng này cảnh báo âm lượng à, có tích hợp sẵn cái cái loa để để cảnh báo âm lượng luôn là cảnh báo khi mà chúng ta có va chạm hay gì đó sắp có va chạm hay là lên lăn đường gì đó sẽ cảnh báo đây luôn rồi bạn phụ bên bạn phụ bên kia cũng vậy luôn bạn phụ thì nó sẽ cũng có âm lượng có tích hợp uh, cái loa cảnh báo sẵn uh, cảnh báo khi mà chúng ta đi lên làn đường đây nó sẽ hiển thị đầy đủ những cái thông tin à, ở dưới đây là thị tuyến là thị tuyến và cái đầu ghi này nó cũng sẽ kết hợp à, lưu tập trung về trung tâm được luôn à, auto register và đưa về đưa thông tin về à, trung tâm quản lý để à, giám sát tập trung bị cái khả năng chống sốc dành cho ổ cứng ở trong này thì à, cái khe ổ cứng nó sẽ có những cái à, thanh chống sốc đặc biệt rồi phía sau sẽ đầy đủ những cái công kết nối những cổng module hỗ trợ chúng ta một cái cổng mạng dạ. hai cổng USB có ổ khóa tức là muốn kích hoạt cái này thì cũng phải có ổ khóa ha rồi phía sau nó trang bị à, rất là nhiều những cái cổng ở đây thì đang cắt tạm thì máy mốt à, khi có cái video giới thiệu sản phẩm chi tiết thì mình sẽ giới thiệu đầy đủ cái công nghệ cho mọi người cùng biết okay. rồi ok và cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video hẹn gặp lại mọi người ở trong một video giới thiệu chính thức ha